chờ một người trên bến sông em biết không sao lánh mặt anh hoài để anh từng ngày ôm nỗi nhớ mênh mông dòng sông bao nhiêu nước là bấy nhiêu ân tình anh đã dành cho em dành hơn một ngày dài như mấy đồng em biết không sao nỡ để anh chờ lỡ yêu dài khờ nên anh mới tương tư giàu yêu ai không có những lúc mang dối hơn nhưng hết rồi lại thương nhau bao lá thư rồi anh cũng ngang lời phân bua mà em không thương hay là em quên hết câu biến hẹn non thề câu đá vàng ngàn lời chẳng phải từng chiều buồn lạnh lùng ôm nhớ thương tim vắng dương bao kỷ niệm êm đềm nhớ em mãi tìm em yêu ở nơi nào làm sao anh quên hết người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ một người trên bến sông em biết không Sao lánh mặt anh hoài Để anh từng ngày ôm nỗi nhớ mênh mông Dòng sông bao nhiêu nước Là bấy nhiêu ân tình anh đã dành cho em đó Dành hơn một ngày dài như lòng em biết không Sao nỡ để anh chờ Lỡ yêu dài khờ nên anh mới tương tư Giàu yêu ai không có Những lúc mang dối hận Nhưng hết rồi lại thương nhau hơn Sao câu đã vàng ngàn lời chẳng phải từng chiều buồn lạnh lùng ôm nhớ thương tim vắng dương bao kỷ niệm êm đềm nhớ em mãi tìm em yêu ở nơi nào làm sao anh quên hết người yêu ơi có biết anh nơi này luôn sao anh quên hết người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ